Các bạn thân kênh Nguyễn chuyên đào tạo FB Đường Chiến. Nếu như bạn đang kinh doanh các mô hình quán như cà phê, quán trà sữa, quán tiệm trà chanh, tiệm bánh, nhiều các cái mô hình quán khác và bạn chưa biết cách triển khai marketing bán hàng trong lĩnh vực FB và các Nguyễn muốn giới thiệu đến các bạn một cuốn sách về sale marketing FB dành riêng cho các chủ quán kinh doanh trong lĩnh vực FB và trong cuốn sách này kênh Nguyễn đã biên soạn rất chi tiết cách mà chúng ta có thể đóng gói sản phẩm tạo ra sản phẩm khác biệt cách mà chúng ta sẽ các sản phẩm lên trên các kênh online và các cái app bán hàng cách mà chúng ta có thể triển khai marketing chéo trên các nền tảng khác nhau cách mà chúng ta có thể gì à, ạ à, thu hút khách hàng mục tiêu tới quán nhiều hơn và đưa cái thông tin của chúng ta tới với khách hàng à, nhiều hơn và nếu bạn quan tâm cuốn sách này thì bạn có thể nhấn nút đăng ký nhấn nút tìm hiểu thêm để lại thông tin của mình ở phía dưới phần bình luận và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi bạn và nếu như bạn mà đang kinh doanh các mô hình quán và bạn chưa hề biết cách marketing thì đây là một trong cuốn sách mà Kevin Nguyễn nghĩ rằng bạn cần lên tham khảo chúc bạn thành công